đưa em về thăm quê anh về ngã ba sông rực ngắn hồng sông châu hiền hòa sông nghề yêu thương hà nam ơi sông đáy âm tình anh đưa em về thăm quê anh về ngã ba sông rực nắng hồng sông châu hiền hòa sông nhuệ yêu thương hà nam ơi sông đáy ân tình về Hà Nam anh đưa em về quê mẹ yêu thương ngã ba sông này chờ bầu xưa còn đó còn đò năm xưa và nỗi nhớ cồn nguôi sông đáy quê mình ba mái tóc em xanh về Hà Nam áo đỏ cơ bay mẹ tiến cha đi không hẹn ngày trở về hà nam ơi thăm quê anh về ngã ba sớm sức nắng hồng sông châu hiền hoa sông nhuệ yêu thương hà nam ơi sông đáy ân tình về hà nam anh đưa em về quê ngoài yêu thương ngã ba sông này chờ bầu xưa còn đó năm xưa và nỗi nhớ cồn nguôi sông đây quê mình và mái tóc em xanh vì Hà Nam ai đó chờ ai bên sông Hồng Phú nhưng ngày chiều súng nổ pháo đỏ cơ bay mẹ tiến cha đi cống hẹn ngày trưa này Hà Nam ơi sông đây quê mình rồi đi đâu tình người ngón tay trên một bàn tay đã sung trận là năm người như một hà hơ vào lính xe tăng anh trước anh sau cái nết ở anh anh em ta mang năm cái tên ấy khi nên xe không còn tên riêng nữa trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa năm quả tim chúng như đập rộn ràng mỗi con đường đất đỏ như son một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng một ý chí bay qua đầu ngọn sóng một niềm tin quyết thắng cùng một nhịp một người đau là tất cả bên anh năm anh em mỗi đứa một quê đã lên xe ấy là cùng một hương nổ máy lên một giá sung phong chiếc quân thủ là chỉ hiến có tin công à năm anh em còn tên riêng nữa trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa năm quả tim chúng như đập rộn ràng mỗi con đường đất đỏ như son một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng một ý chí bay qua đầu ngọn sóng một niềm tin quyết thắng trong trận này à năm anh em ta mang năm cái tên thấy khi lên xe không còn tên riêng xốn sang mỗi con đường đất đỏ như son một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng một ý chí bay qua đầu ngọn sóng một niềm tin quyết thắng trong trận sao đêm nay